Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Xe của mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe Com Và trong video ngắn này, Hoàng Xe sẽ chia sẻ cũng như giới thiệu cho anh em một sự kiện đến từ sàn giao dịch XT nha Đó và ở đây chúng ta sẽ có hai sự kiện này Và sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 3 cho đến 30 tháng 3 anh em nha Đó, tức là sẽ diễn ra trong vòng một tuần anh em ạ Nhiệm vụ đầu tiên ấy, tức là sự kiện đầu tiên ấy, là anh em sẽ tiến hành tạo tài khoản thông qua đường link đăng ký này và hoàn thành KYC để nhận phần thưởng lên tới 5XT anh em nha tương tự thế là nhiệm vụ thứ hai nên là sự kiện thứ hai là anh em sẽ nạp và hoàn thành ít nhất một giao dịch tức là anh em ở đây sẽ nạp từ 50 à, u là trở lên và sẽ nhận được phần thưởng là 10 xt anh em nha và phần thưởng sẽ được nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện anh em nha đó ngày kết thúc sự kiện sẽ là ngày 30 tháng 3 này ok thì à, đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với nhà review cho anh em là sự kiện đầu tiên nha anh em sẽ đến hành tạo tài khoản này anh em nhấn vào link đăng ký ha Rồi thì lúc này sẽ là một giao diện đăng ký như thế này. Thì đầu tiên thứ nhất anh em sẽ tiến hành nhập email này. Ở đây thì uh, chúng ta có thể đăng ký bằng email hoặc uh, số điện thoại nha. Đó, dưới đây mình đăng ký qua email này. Thì đầu tiên thứ nhất anh em sẽ tiến hành nhập email của anh em nha. Sau đó tạo mật khẩu này. Đó, kế nữa là xác nhận lại mật khẩu. Sau khi xác nhận mật khẩu xong rồi thì em sẽ nhấn vào đây này. Đó, tích chọn vào đây này. Kế nữa thì em sẽ nhấn vào web code này. Thế này sẽ có một mã code này được gửi về email hoặc là số điện thoại em đăng ký rồi sau đó mục invitation code tức là mã mời mã thiệu đấy thì em sẽ giữ nguyên cho mình ha kế nữa thì em sẽ tích chọn vào đây này tức là tôi đồng ý với các điều khoản và chính sách của xt đấy và cùng nhấn vào sign up để tiến hành tạo một khoản xt hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha ok sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như video nha ok và chia sẻ thêm với anh em ý là hiện tại sàn xt này đang đứng thứ 31 nha ở trên uh, à, coin market cap này anh em truy cập vào ở đây thì em có thể tra cứu được điểm sàn giao dịch này rồi khối lượng giao dịch trong vòng một ngày tức từ 24 giờ cũng như là thanh khoản trung bình rồi lượt truy cập hàng tuần thị trường đồng coi cũng như là hỗ trợ tìm pháp định anh em nhá và biểu đồ khối lượng trong vòng à, một tuần tức là 7 ngày đấy đó anh em có thể quan sát thấy ha ok sau khi đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của sàn giao dịch XT này đó thì đây sẽ có rất nhiều các mục luôn anh em ạ như là market tức là thị trường này rồi trading tức là đây anh em có thể giao dịch nhá giao dịch spot này rồi margin này đó rồi derivative này hay là buy crypto tức là mua crypto anh em ạ rồi finance này tức là tài chính này là listing và nft, đó rồi kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có rất nhiều các sự kiện luôn anh em ạ rồi kéo xuống tiếp nữa thì ở đây sẽ có những cặp đồng coin trên USDT này thì đồng coin của sàn giao dịch XT này chính là đồng XT luôn anh em nha rồi đây sẽ có cặp BTC trên UST này hay là ETH trên UST đó vân vân và mười ha. kéo xuống tiếp nữa thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục này đó trade anywhere này rồi dưới sẽ có các nền tảng mạng xã hội của sàn XT này ha đó tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta xác minh danh tính KYC sàn giao dịch XT này ha anh em sẽ nhấn biểu tượng hình người này, này. kế tiếp chọn identification nhá để xác minh đấy đó thì hiện tại anh em quan sát này mình đang ở level 0 tức là mình chưa xác minh nha rồi thì đây sẽ có hai cấp độ để chúng ta thể xác minh là level 1 và level 2 này đó đối level 1 thì em quan sát này là chúng ta sẽ áp cả lên giấy tờ tùy thân của chúng ta và khi chúng ta xác minh thành công level 1 ấy, thì à, giới hạn rút tiền hàng ngày của chúng ta có thể tăng lên là 500 u trên một ngày anh em nhá đó là ở đây là mục à, fiat tức là tiền pháp định còn ở mục crypto currency thì rút tiền giới hạn của chúng ta sẽ tăng lên 2.000 u luôn các bạn đó cực kỳ cao luôn để xác minh thì em sẽ nhấn vào verify now này đó tức là xác minh ngay bây giờ các bạn thì ở đây sẽ lên một giao diện xác minh như thế này là basic verification tức là xác minh cơ bản đấy mục đầu tiên ấy, thì em sẽ tiến hành chọn cộng tám tư tức là Việt Nam cho mình ha đó kế tiếp thì em sẽ tiến hành chọn loại giấy tờ tùy thân này thì ở đây sẽ có chứng minh thư nhân dân cũng như là passport tức là hộ chiếu rồi driving license tức là giấy phép lái xe và AR tức là các giấy tờ khác nha ở đây thì thường anh em sẽ chọn căn cước công dân hoặc chứng minh thư thì em sẽ nhấn vào ID card này đó cái tiêu mục real name tức là tên thật của anh em đấy anh em sẽ nhập tên trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của anh em ha sau đó mục certificate number anh em sẽ tiến hành nhập số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân của anh em đó rồi kế nữa ở mục à, fan gì ID cũng như là gì ID này và holding ID photo. Vùng này thì em sẽ tiến hành tải mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân tức là chứng minh thư hoặc căn cước công dân của anh em mình nha. Còn vùng này em sẽ tiến hành selfie này và nhớ là trong lúc selfie anh em sẽ cầm một tờ giấy có ghi là xt cộng với ngày mà anh em chụp bức ảnh cộng với chữ ký của anh em nha. Đó, sau đó anh em sẽ tiến hành tải lên này Tiếp nữa ở mục Security Password thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giúp chúng ta tạo tài khoản đấy. Và cũng nhấn vào Submit để à, nộp và xác minh danh tính KYC level 1 của anh em nha. Ok, sau khi gửi xong à, giấy tờ tùy thân cũng như là ảnh selfie mà anh em đã chụp rồi thì em sẽ tiến hành chờ IT xét duyệt và thời gian xét duyệt là tối đa 2 ngày em nha. Đó anh em có thể quan sát thấy này là khi anh em hoàn thành xong xác minh danh tính KYC em sẽ nhận ngay phần thưởng là 5 XT luôn nha. Đó cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em làm nhiệm vụ thứ hai này. Nạp và hoàn thành ít nhất một giao dịch ở đây là 50 U anh em nha, Để có thể nhận phần thưởng 10 XT này em ạ. Ok, để nạp tiền thì em nhấn vào mục Access cho mình này. Đó, sau đó em quan sát này, ở đây có mục deposit tức là nạp tiền, withdraw tức là rút tiền và transfer tức là chuyển đổi từ đồng coin này sang đồng coin khác này em ạ. Anh em nạp tiền thì em nhấn vào deposit này. Ok thì đây em sẽ tiến hành chọn đồng coin em muốn làm. Ở đây sẽ có rất nhiều các đồng coin rồi như vừa nãy sự kiện này là chúng ta sẽ nạp 50 u này thì mình sẽ chọn đồng coin là UST e nha tiếp theo thì ở mục network tức là mạng lưới đấy anh em sẽ tiến hành chọn mạng BSC hoặc là trc 20 cho mình nha đó BSC tức là Binance Smart Chain tức là BF20 đấy đó và trc 20 tức là mạng Tron thì hai mạng này sẽ có phí rẻ nhất nha còn những mạng Heco hay là ERC20 tức là Ethereum đấy thì những mạng này sẽ thường có phí sẽ cao hơn hai mạng là BSC và trc 20 nha ở đây thì à, anh em nên ưu tiên nhất là mạng TDC 20 là mạng cho này đó thì lúc này sẽ là một uh, giao diện như này ở đây sẽ có hình mã QR cũng như là địa chỉ ví UDT e mạng TDC 20 của anh em đó anh em sẽ nhấn biểu tượng này để đến sao chép sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance này, Tronet, MetaMask rồi Alert vân vân và mười hàng kế tiếp thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển tiền đến địa chỉ ví UDT e này để tiến hành nạp tiền nhá và anh em cũng lưu ý nhá là minh nạp ở trên sàn này sẽ là một UDT e này đó anh em có thể đọc uh, hướng dẫn và lưu ý ở bên dưới này ha Ok và để uh, có thể nhận được 10 XT này thì em nhớ là làm trên 50 U anh em nha Ok còn anh em nào muốn rút tiền ấy, thì em nhấn mục uh, ờ, withdraw này đó thì đây em cũng tiến hành chọn đồng coin mà em muốn rút này sau đó nhé anh em sẽ tiến hành chọn mạng lưới này anh em nên chọn mạng BSC hoặc tlc 20 tiếp theo thì em sẽ tiến hành nhập địa chỉ mà anh em muốn rút về đó và anh em cũng lưu ý nhé là min nút trên uh, sàn giao dịch này ấy, là 50 UST em nha tiếp theo thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập này mật khẩu giúp chúng ta tạo tài khoản đấy sau đó anh em nhớ tích chọn vào đây ha và cùng nhấn vào submit để xác nhận rút tiền này ok và anh em có thể quan sát thấy này là hiện tại mình chưa xác minh danh tính KYC xong ấy là giới hạn rút tiền mỗi ngày của mình ấy, là mình có thể rút tối đa là 500 USD anh em nhá đó thì ok như vậy là Hoa Xe đã chia sẻ, giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho anh em hai sự kiện của sàn giao dịch XT để có cơ hội nhận được là tổng ở đây là 15 XT cực kỳ ngon luôn anh em nhá.